Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh thông tin Trạch Quan Và vẫn là tôi Phô đây Ngày hôm nay thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục đọc cho mọi người thông báo Đọc ở trong fanpage chính thống của công đoàn Trạch Quan nhé Mình cũng chưa nghe trong xưởng mình thông báo gì đâu Nhưng mà đây là kênh chính thống của công đoàn thì mình cũng biết rồi Thì anh Nguyễn Nam anh có đăng này Đó, ở trong cái group ờ, fanpage của công đoàn Trạch Quan Vina nhé Thì đây, mình sẽ đọc cho mọi người một cái thông báo là quà Tết và quà đầu năm nhé còn cái thông báo mà tăng lương thì mình thật sự là chưa thấy cái thông báo chính thức ở đâu cả nhé kể cả trang fanpage này cũng chưa có nghe đồn thổi ở ngoài thôi đó, và nghe cá, cá nhân nào đó đăng thôi chứ thông báo chính thức thì chưa có thứ nhất thứ hai là mình cũng góp ý luôn là nếu như mà các anh chị à, đăng cái thông báo bằng hình ảnh ấy, thì phải có chữ ký mộc của ban giám đốc và của chủ tịch công đoàn còn đăng che che như vậy thì cũng mức độ tin tưởng cũng chưa có ha Đấy, mình mình đã chụp hình một cái văn bản nào đó mình đăng thì phải có đủ cả dấu đầy đủ hết chụp hình như vậy thì nó, nó, chưa đầy đủ mình xin góp ý như vậy thông báo từ ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty đến toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Chequan Vina và các chi nhánh về việc tặng quà Tết và quà đầu năm mới 2022 số 044 2021 TB Công đoàn cơ sở. Chào đón năm mới năm 2022, Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc à, Ban chấp hành công đoàn và Ban giám đốc nhầm nhầm xin lỗi mọi người nhé ban chấp hành công đoàn và ban giám đốc công ty gửi lời chúc đến toàn thể các thành viên Chequan Vina cùng gia đình mình một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc. Nhằm động viên khích lệ cán bộ công nhân viên tích cực hăng say tham gia sản xuất trong suốt thời gian qua và góp phần tăng thêm hương vị ngày Tết cổ truyền cho các gia đình người lao động chúng ta. Được sự hỗ trợ của ban giám đốc công ty, Công đoàn gửi đến các thành viên món quà thăm hỏi động viên ngày Tết và quà tặng đầu năm cho toàn thể người lao động như sau. một Đối tượng, toàn thể cán bộ công nhân viên vào công ty trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 và còn làm việc tới ngày phát quà. 2. Quà tặng cuối năm bao gồm hộp quà Tết 4 món, 3 hộp bánh, bột ngọt Miwon, một bịch 900g, bột nêm Maggi, một bịch 900g, đường nguyên hòa 1 kg, Kinh cà phê, một hộp 20 gói nhỏ. Nho sấy nhập khẩu, một hộp 400 gram. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc, một bịch 500 gram. Thời gian từ ngày mùng 10 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022. 3. Quà tặng đầu năm. Động viên người lao động nhân ngày làm việc đầu năm mới, nhiều may mắn, công đoàn cùng ban giám đốc công ty sẽ lì xì cho các cán bộ công nhân viên đi làm ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021, tức mùng 5 Tết, mỗi người 200.000 đồng. Đồng thời, người lao động đi làm việc ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022 sẽ có cơ hội nhận thêm các phần quà may mắn trong chương trình quay số sẽ thông báo sau. Nhận được thông báo này, rất mong các cán bộ công đoàn kết hợp cùng với quản lý, thư ký triển khai tới toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện. Trân trọng. Thì như mình vừa nói rồi, mình phê bình là cái tấm hình này chụp là không có dấu của chủ tịch công đoàn cơ sở và ban giám đốc thì mình không biết đây là sơ ý hay là cố ý thì mình không biết nhé. Rồi, đây là phần mình mới đọc xong cái thông báo mà quà Tết và quà đầu năm cho mọi người nhé. Thì có ba nội dung chính thôi. Một là quà Tết thì như mọi người nói rồi đó không có dầu ăn. à, <laughs> à, ai đi làm ngày mùng năm ngày đầu tiên đó, của năm mới được lì xì 200 ngàn và có cơ hội quay số trúng thưởng trong ờ, cái thời gian sắp tới thì công đoàn sẽ thông báo sau. À, chỉ vậy thôi. Và mình lướt thêm cái trang fanpage công đoàn thì có thông tin gì nữa nhá. Đây quà chương trình quay số trúng thưởng thì mới mới có đây có rất nhiều người đăng nhưng mà mình đăng một số ai mà đấy báo đăng này xong group này đó mình đọc lên cái vui cái tin à, cái tin này nhá ừ. tin vui đến với những ai bị f0 cách ly tại nhà trẻ Thái Quang của công ty thời gian qua có khoảng 300 người lao động thực hiện cách ly tại trường mầm non Thái Quang nhưng không xin được giấy tờ tại phường xã công đoàn cơ sở trách quan Vina đã báo cáo các cấp hỗ trợ và đến nay đã được xét duyệt chi hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng. Tiền hỗ trợ sẽ được công đoàn Chequan chuyển vào tài khoản cho các bạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Lưu ý, mỗi đoàn viên chỉ được nhận hỗ trợ một lần ở mức cao nhất trong các loại hỗ trợ từ công đoàn trong đợt dịch lần thứ tư này nhé. Đó, ai lĩnh cái này rồi thì không có tiền phong tỏa hay con nhỏ thì mọi người chỉ được một thôi nhé. Rồi, chúc mừng những người đó nhé. Rồi đây là một cái tin thông tin mà tin tăng lương thì tin này chưa có trong báo chính thức nhé. Chỉ mình chỉ có nghe đồn thổi thôi chứ thông báo chính thức thì cũng chưa có nhé. Như cá nhân của mình mình cảm thấy là mình chưa nhận được thông báo chính thức từ công ty. Thì mình nói như vậy. Thì cái thông báo này thì à, của một chị Kiều Trang này. Ừ, đấy. Chứ mình không có tự đăng. Hay chưa? Mình trích ở trên cái thông tin này thôi. Thì thông báo này á, lịch nghỉ Tết thì mọi người biết rồi, đúng không? Mình chúng ta chú ý vào cái thứ hai tăng lương này này. Đó, mình nhấn mạnh mọi người là đây là thông báo trong fanpage của công đoàn Che Quan Vina, thông báo chính thức từ ban giám đốc, mình chưa đọc, mình chưa được biết nhé. Mình xem trong đây thì mình thấy mọi người ở cái thông tin nội bộ thôi nhé thì cái phần tăng lương. Tăng lương chúng ta sẽ được tăng 3% lương cơ bản cộng thêm 100 ngàn đồng vào lương cơ bản. Đấy. Và tiền chuyên cần thì tăng thêm 200 ngàn là trước đây 300 bây giờ tăng thêm 200 là thành 500 ngàn đồng nhé. Để được hưởng đủ tiền chuyên cần thì sẽ có một vài cái quy định cụ thể. Vấn đề này sẽ thông báo sau nhé. Ngày xưa là nghỉ bệnh một ngày là, là mất nửa chuyên cần có thể bây giờ là họ sẽ quy định khác ngặt nghèo hơn hoặc là nghỉ riêng việc riêng đây là cách để à, công ty à, khuyến khích người lao động à, hăng say hơn để làm làm việc thì hưởng chuyên cần tại vì chuyên cần cao lên chúng ta nghỉ nhiều không có phép thì chúng ta sẽ mất chuyên cần thì mất một khoản tiền lớn đúng không mình nghĩ là như vậy vấn đề thứ ba là thưởng tết thưởng lương tháng 13 thì vẫn là 1,5 tháng lương cơ bản và dự kiến sẽ trả vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 nhé và chi một lần chứ không chia làm hai lần như dự kiến trước đây mọi người biết là công ty Hoa Sung cũng mới đình công vì cái vụ thưởng Tết đó thì mình nghĩ là mọi người biết mà mình cũng có quen một chị thư ký nhân sự ở dưới đó chị nói là nôm na là nội dung vấn đề là chỉ là à, cái tiền thưởng Tết thì vẫn thưởng thế nhưng mà những cái ngày tháng mà họ nghỉ dịch ấy, thì công ty lại tính quy và trừ những ngày đó ra thì công nhân họ không chịu thì dẫn đến việc là đình công của công ty Hoa Sung khu công nghiệp Nhân Trạch nhé đấy thông tin của mình nắm bắt được là như vậy từ một thông tin nguồn tin nội bộ nhé và tiếp tục vấn đề thứ tư này quà Tết trị giá một phần quà thôi phần quà Tết thì mình không nói nhé quà Tết thì mình mới đang rồi ok chúng ta lướt thêm này bây giờ lướt được mấy đâu chủ đề rồi mọi người tí nữa mình sẽ tổng kết lại là mình lướt được bao nhiêu chủ đề bao nhiêu vấn đề ở trong cái, cái bản tin lần này mình quay nhé đây này cái thông tin này này đây cũng là Nguyễn Nam đăng này mình xin phép đọc cái bài viết này nhé thông tin chia sẻ đến mọi người về chương trình hỗ trợ người lao động khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán thứ nhất về hỗ trợ khó khăn sẽ có những mức hỗ trợ khó khăn khác nhau và theo chỉ tiêu từng khu vực các bạn có thể tự đăng ký và làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn xét duyệt và lựa chọn công khai, minh bạch. Thứ hai, về hỗ trợ người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do số lượng F0 và F1 gửi về công đoàn rất là lớn, cho nên cần thời gian để kiểm tra và chi hỗ trợ theo từng đợt. Trong ngày mai, công đoàn sẽ tiến hành chuyển khoản cho 2.174 trường hợp F0 cách ly tại nhà, 300 trường hợp cách ly F0 không xin được giấy xác nhận tại nhà trẻ Thái Quang, 1.858 trường hợp F1 ưu tiên chi 500.000 đồng cho 4.822 trường hợp lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Số lượng hồ sơ xét duyệt còn lại sẽ chia ra đợt hỗ trợ sau nhé mọi người ơi. Đồng thời mọi người lưu ý giúp mỗi người chỉ được nhận một mức cao nhất trong các gói hỗ trợ F1, F0, nuôi con nhỏ phong tỏa thôi nhé. Đó thì ai bị cái này, đấy trong như F0, F1 nuôi con nhỏ phong tỏa mà ai ai chỉ được lĩnh một cái thôi nhé. Ai F0 rồi thì không có mấy cái kia, đúng không? đó thì mọi người lưu ý điều này nhé chứ công đoàn chi thế tiền đâu chịu nổi nay anh F0 nay phong tỏa mai mốt F1 mai mốt F0 con nhỏ đó thì công đoàn chi thế cơ mà, mà hết tiền công ty à đúng không thì mình nghĩ là hợp lý hợp lý đây thì cái toàn văn thông báo đây toàn văn thông báo thì đấy mình cũng trích lại những nội dung đáng chú ý này là hỗ trợ khó khăn mức 1 là một triệu đồng trên một trường hợp cho 400 lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn B là mức 2 hỗ trợ 500.000 đồng trên một trường hợp cho 800 đoàn viên lao động khó khăn cái này do công đoàn bộ phận bình chọn nha mọi người mình nghĩ là vậy mức 3 là hỗ trợ 5.000 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với một trong các điều kiện sau này người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ ngưng việc từ một tháng trở lên bản thân bị tai nạn lao động ừ, hoặc là bản thân hoặc vợ chồng con cái mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị lưu ý là người lao động mà thấy mình có hoàn cảnh khó khăn đấy à, thỏa mãn tiêu chí ở trên ấy, thì có thể tự làm đơn xin với quản lý nhé và được ừ, công đoàn bộ phận mà bình chọn một cách công bằng được chưa còn à, bên dưới này là cái nội dung mà F0 F1 cách ly nhà trẻ Thái Quang các thứ thì mình mới điểm qua rồi mình không điểm nữa nhé thì cảm ơn mọi người rất nhiều hy vọng là video của mình sẽ mang lại cho mọi người những thông tin hữu ích nếu thấy hay và ý nghĩa thì mọi người hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé và mọi người á nếu mà muốn đăng ký kênh của mình nhé mà đăng ký thông qua cái đường link mình gửi trên Facebook thì mọi người nhấp vào nó sẽ bắt đăng nhập đúng không mọi người vào thẳng cái app YouTube đó mọi người vào thẳng app YouTube điện thoại á nha mở cái app YouTube trên điện thoại lên mở cái app đó lên một người gõ thông tin check one hoặc là gõ tên của cái thông báo mà mọi người quan tâm ấy lên thì nó sẽ hiện cái kênh thông tin check one của mình lên mọi người nhấp vô đấy xem thì mọi người mới đăng ký kênh được nhá còn nhấp qua đường link trên Facebook thì vào nó sẽ họ sẽ mở trình duyệt web ở trên điện thoại chứ không có mở app YouTube ở trong điện thoại cho nên là dẫn đến trường hợp là chúng ta không đăng ký được đúng không bạn đăng nhập và lằng nhằng vật khẩu ai mà nhớ được đúng chưa nào còn những ai dùng iPhone á, thì nó có mục mà mở app mở ứng dụng á, thì mở hẳn ứng dụng trong lên còn chúng ta truy cập qua đường link mình gửi trên Facebook thì sẽ khó đăng ký lắm mọi người ạ thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ cho mình nhé để mình có động lực mình làm những video tiếp theo nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều rất chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công đặc biệt là có một kỳ nghỉ Tết thật là à, nhiều niềm vui và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại